Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè Em ừ. biết uh, lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ à, Còn điểm yếu của em thì uh, em rất thẳng thắn trong công việc Có khi thẳng thắn quá thì uh, mọi người cũng không thích lắm Em có cái nhược điểm cái là năm uh, lúc mà em 25 tuổi á, thì uh, em uh, chở bạn đi uh, chơi á, thì em bị tai nạn giao thông bị ờ, gãy chân chân em bị ờ, mổ phải ờ, lắp inox trong đó thì tạm thời em chưa có mổ ra thì chân nó không được ngay cho lắm ừ. à, khoảng à. một vài năm ta mới lấy cái đó ra dạ, dạ đúng ừ. rồi em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân rồi có có có bị gì ống inox gì dạ không? có rồi nhưng mà có chắc con lấy ra rồi đúng dạ, không dạ đúng rồi bên đây bị chân nào dạ em chân phải à bên kia chân nào dạ chân trái rồi hai chân hợp với nhau điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè dạ điểm mạnh của con là hòa đồng à, hoạt bát à, biết nấu ăn còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia bên uh, đàn trai có mấy mối tình rồi lúc trước em có ba mối tình lúc trước á hả dạ à... mối ngắn nhất là bao lâu dạ mối ngắn nhất là quen được uh, ờ, 5 tháng anh mối dài nhất là quen bao lâu dạ mối dài nhất là quen được uh, gần 3 năm cái mối tình đó là mối tình đầu luôn chung là lúc đó em còn đang à, học sinh viên à lúc sinh viên dạ hả? rồi còn bên đây mình sao mình có mấy mối tình rồi bé dạ ờ, con thì có ba mối tình Trời, nhưng mà giống bên đây vậy bên đây bị chân phải bên kia bị chân trái bên đây ba mối tình bên kia cũng dạ, ba mối tình luôn ừ nó có một cái sự tương thích á ừ ờ. sao nè ừ, mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng bên đi ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó đúng không dạ đúng rồi ờ dài nhất là nhiêu nè à, gần 4 năm gần 4 năm cũng trên 3 năm nhất đỉnh yeah. Dạ. giống giống vậy ha quá trời tương thích rồi dạ. lý do gì chia tay cái cái mối tình à... mà 4 năm đó dạ thì tại vì à, người ta không có thật lòng với mình á ừ. thì quen con thì kêu có thương con nhưng mà nói chung là bị à, cấm sừng á nói chung là bị à, cấm sừng á người ta ừ. quen một lúc nhiều người á con thấy không ổn nên là con uh, thôi con không quen nữa ờ là dạ. mối tình thời học sinh hay là mới đây dạ mới đây cách đây còn tầm hơn năm vậy giờ con mong ước là cái cái cái người yêu của con phải như thế nào thứ nhất là chung thủy ừ. rõ ràng trong những cái mối quan hệ cái thứ hai nữa là có gì thì cứ nói thẳng với nhau rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao con mong muốn như thế nào ừ, dạ ngoại hình thì khoảng một m bảy trở lên <laughs> ngon thấy cái này chắc cũng tám tám mấy á ừ. <laughs> à, có gu ăn mặc có gu luôn <laughs> lúc gặp mới biết có đúng gu hay không biết nấu ăn biết nấu ăn không dạ biết gì biết, biết. nấu uh, miếng món miền tây thôi dân miền tây ai cũng biết nấu ăn hết trơn vấn đề ngon hay không thôi em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu phần trăm dạ hình như là 90 á như là 90 á 90 Sần ngon rồi thấy chưa <clears throat> Rồi bây giờ Hiếu à, muốn người yêu lý tưởng thế nào Dạ à, em muốn à, bạn nữ của em á thì à, cũng là chung thủy Vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em dạ. Ngoại hình thì sao nè Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm mét năm năm trở lên là được rồi ừ. Dạ ưa nhìn Nói chuyện với bên nhà gái tôi đi Đàn trai chịu đàn gái rồi nha <laughs> Thấy là thấy chịu rồi đó xinh quá à. dạ không cảm ơn vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa ghét điều gì đàn ông nhất là nói đi thứ nhất là lăng nhăng thứ hai là mông lép mông lép cái lăng nhăng thì được, ghét thì được tôi đi. mông lép mà bị gì mà không thích ta rồi đứng coi xíu coi chắc lép thiệt mông nó cũng bự lắm á không được kiểm tra được rồi đó phun hả phun phun hd ok <laughs> ta có mong lép mà ta chăm sóc người yêu tốt thì có gì đâu không thích con tại vì con thấy những người có tiền thường thường mong đằng sau hơi to thấy chưa <laughs> ờ. cái này lạ chứ cái này lạ chứ không cái quan điểm đó nhiều người lắm tôi biết cái quan điểm tại vì để ví á chú ví to à <laughs> mai về lấy ví nhét vô nhiều nha hiếu dạ rồi ơi quan điểm <laughs> mấy người mong bự là tiền nhiều chú linh á con biết không chú... cái ví không hề to nhưng mà không mông vẫn luôn. bự con có thích mong lép hay mong bự <laughs> nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi dạ cân đối được rồi mong lép thì mốt mình bơm cho bự đúng rồi dạ <laughs> gì đâu lo em đi với ai vậy dạ à, đi với cha với à, em gái à dạ, dạ chào anh ạ chào hồng dân chào dạ. anh huệ linh à, xin chào à, gia đình bên bạn gái à, của cháu trai. cháu gái yeah. Dạ. qua cái chương trình hẹn hò hôm nay ấy, thì hai bên thì thấy nó cũng có cái những cái, cái hộp cái trùng nó trùng ý nó tương ngẫu nhiên nha luôn á. Tương, dạ. rất là tương thích đó thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa mà nấu mì gói à, à dạ giả dối hả giả dạ. đâu, dạ dối hả đâu có mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền tây nha ủa ai nấu mì nấu mì gói cũng được mà à, mì gói luộc nó muốn này kia nọ thì cũng được trứng à. <laughs> tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau nếu mà được thì bước tới chứ tôi thì cũng lớn rồi con nó cũng lớn rồi bây giờ mong cháu dạ à, được. mà anh thấy uh, cô gái bên đây sao ạ tốt quá tốt của chứ có gì đâu sợ, anh ha sợ vượt trội hơn con tôi nữa tôi không dám nói <laughs> Này mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ Không, ờ, thưa với uh, Quyền Linh và Hồng Vân Cái chương trình này thì tôi hay coi Dạ thì à, nói chung là cháu trai này thì cũng được cái ngày này cũng như cái ngày à, hai đứa nó nó, nó ra mắt nó gặp mặt nhau thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu thì hai cháu hợp thì à, chúng ta cùng đi đó thì hạnh phúc của hai, hai cháu về sau này rồi cảm ơn nhà dạ, gái dạ. mở rào bắt đầu đi hiếu à, cho anh gửi em à, cái chậu xương rồng à, cái cây xương rồng là nói chung là anh rất thích tại dạ. vì à, cái lịch sử của nó là trong mọi cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên nó vượt qua mọi khó khăn thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt dạ cảm ơn anh ạ à. em xin phép để xuống thì em à, cái này anh mở đi tặng cái này là cà ra <laughs> dạ cũng tông với áo anh đang mặc luôn dạ <laughs> Ủa, hợp luôn á hả dạ. đeo luôn con thì cái này em ờ, Quan tại vì em sợ rung á nên là em có thắt trước rồi em đi nhỏ tính toán trước hết rồi đã thắt trước luôn rồi <laughs> nhưng mà cái này là em thắt nha không có nhờ đâu luôn đi con dạ. rất là đẹp trời ơi đã có gu nay còn có gu hơn nhờ cái cà vạt trời ơi giờ hiếu quay vòng coi coi cái vụ lép lép đó sao được không con con nói cho ý kiến thôi <laughs> được không dạ được ok rồi đúng không đầu dạ. lép lắm đâu dạ bên dạ. tôi chịu rồi bên chịu rồi hả rồi. Ừ. rồi về ngồi đi hai hai đứa ờ, trò chuyện đi cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau có thấy thế nào à, anh cảm nhận em rất là xinh <laughs> cảm ơn à. anh <laughs> em có sợ con trai trưởng không tại sao phải sợ tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì ờ, sợ rất là cực gánh vác ừ. trách nhiệm gia đình rất là cực thì ờ, có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm là anh trai trưởng đúng rồi anh trai trưởng khoái còn hỏi câu tại sao phải sợ đó mắc bớ gì sợ tôi khoái nhất câu đó luôn ôi tôi sợ ông thiệt đó linh ờ, ông con mà cái sợ. mặt ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó linh con vì cũng sợ phụ nữ <laughs> hiện đại không có sợ đi gì cả hết á cứ hay là sợ đàn ông gia trưởng ủa mình gia trưởng hơn đó đi thấy con gái bình định là vậy đó con dạ. con trai trưởng con trai trưởng à con trai trưởng hả dạ con trai trưởng <laughs> tưởng đâu sợ nãy nghe tôi tôi giật mình luôn dạ, á không nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này câu đó hay đó tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình chú quyền linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không không anh thì không có gia trưởng lắm mình sợ con <laughs> chú đang khen con thích con, con làm chú thích động nha không sợ con không con tại vì con cũng không thích người gia trưởng nên nói chung là anh cũng có hiện đại nói chung mà không có gia trưởng lắm hey. vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không trong câu chuyện này á tại là anh con trai trưởng mà nên cũng à. có thể có một chút gia trưởng chút xíu nhưng mà do uh, hoàn cảnh thôi tính chất ngôi thứ đó Vân con ơi. Vâng, con trai trưởng là phải quyết định Linh rất thấy nhiều trong thứ câu chuyện ngày hôm nay á bạn kim á là tổ trưởng bạn là tổ phó thôi nha bây giờ nè à, hai bạn nói chút xíu về về về về về, về tương lai đi thí dụ có thể cưới à. nhau nè ở đâu em có thích về quê ở không đối với em á thì à, à, cái việc mà về quê á thì nó liên quan tới công việc nếu ví dụ như về quê mà công việc ừ, nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá um, mà để về quê á thì em sẽ không về tại vì quan niệm của em là khi mà đã đã đi làm ở xa rồi á thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ <laughs> chứ em không thích là um, đi làm xong rồi đi làm không được ấy rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích ừ. dạ ừ. tính em hơi đàn ông chút xíu dạ <laughs> không em cá tính chứ không đàn ông <laughs> thì anh dự định sau này ví dụ như lập gia đình thì anh về quê hả à, không có em à, anh cũng uh, làm và công tác ở thành phố thì tại vì uh, quê nhà anh cũng gần thành phố lắm thì ừ anh có thể đưa em đi đưa đi đưa về vẫn được cách thành phố khoảng có một tiếng đồng hồ à. ở quê không khí trong lành em quê đâu mà quê cần duột giờ ở đâu vậy dạ em ở thị trấn à thị trấn cần duột hả trời ơi nó cần dạ dạ mà giờ vấn đề nè sau cái bữa nay là hẹn hò sao tuần gặp nhau mấy buổi nếu mà anh với em um, sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì dính chút ít thời gian à. à thực sự là công việc của em cũng khá là bận có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về wow. tới ờ. nhà cố gắng lắm thì 6 giờ nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không tại vì à, không phải công việc của em không mà em còn à, vừa vừa phải học nâng cao lên để à, cho hỗ trợ không, cho công việc cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh thì à, lúc của anh công việc anh cũng vậy có khi anh công việc anh ờ, khi mà gặp khách hàng thì à, khuya cũng có khuya nữa thì à, phải cảm thông khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau chia sẻ cái công việc rồi bây giờ là hiếu đứng lên đến gần bạn gái hơn cha con hỏi dạ. cái này xíu hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi đi cho anh xin nhìn thẳng vào mắt nhau giao lưu chút cảm xúc đi rồi hỏi gì hỏi đi em tính hỏi là anh có ngại khi mà em thích đi du lịch với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp anh thì cũng thích đi du lịch nữa ăn uống nữa thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ <laughs> môi nhiều quá à. anh có cằn nhằn không ấy <laughs> em cứ quẹt thẻ hết đi chừng nào hết thì anh mới cằn nhé <laughs> rồi cảm xúc của hiếu hiện nay như thế nào đối với người đối diện tay bạn nữ ấm áp quá còn tay ảnh hơi lạnh có chuẩn bị bài hát nào không dạ có dạ em có chuẩn bị cái một đoạn của bài hát ừ. à, cái lời bài hát này cũng như là anh muốn nói thay thay cho anh nói nhưng mà anh có thể là anh hát không hay <laughs> em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh cho anh xin lỗi <laughs> anh rung nó là hát hay đọc vậy <laughs> dạ em rung quá bình tĩnh như thế thì nó rung là đúng rồi dạ, em à, hát tặng anh trước đúng đi. rồi con hát tặng trước đi con con cũng không có gì để tặng ảnh nên là chắc con hát một đoạn Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn anh một kiếp sống khán ta xung vầy Ở nơi đó không phải lựa chọn Con tim hay lý trí Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình Và nợ anh một kiếp sống <laughs> trong tim mình Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai Vẫn xin yêu người đứa nào cũng rung đúng không anh thấy anh với em nói chung có rất là nhiều điểm tương đồng thì à, nếu mà em tin tưởng anh thì um, cho hai đứa mình cơ hội à, anh với em tìm hiểu nhau nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn rồi <laughs> về ghế ngồi đi được rồi đó để tay vào nút bấm kiểm tra tất cả những gì đã diễn ra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không nếu thật sự rung động chúng ta bấm nút không rung động các bạn không cần bấm hãy dành nút bấm đó cho nhiều người khác nữa chuẩn bị nghe, nghe sau 3 tiếng đếm sẽ quyết định một hai ba hết thời gian bạn gái không bấm em hãy nói một chút xíu ờ, tại sao là không ấm à, dạ thật sự là anh hiếu rất là dễ thương nhưng mà tim con chưa có rung động tim con chưa có rung động à, chúng tôi trân trọng những cái uh, suy nghĩ chính xác của các bạn từ trái tim của mình bởi vì khi chúng ta bấm chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó nói chung là các bạn có duyên nhưng có nợ chúc hai ờ, con sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha